hãy luôn nói với chính mình những điều này để có động lực cho một cuộc sống tốt hơn các bạn nhé bạn không thể nào kiểm soát được tất cả mọi thứ xảy đến với mình nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cách phản ứng cách phản ứng sẽ nói lên bạn là ai mắc sai lầm còn hơn là một sự hoàn hảo giả tạo thắng không có nghĩa là bạn giỏi thua cũng không có nghĩa là bạn tệ hại lúc nào cũng cần lạc quan và tích cực thử thách sẽ trở thành chướng ngại vật nếu bạn đồng ý khuất phục nó làm hài lòng người khác là cách nhanh nhất để đánh mất bản thân mình Có một sự khác biệt rõ rệt giữa sự mệt nhọc đơn thuần và mệt nhọc vì theo đuổi cái mà ta đam mê. Hãy luôn là về sau. Đừng tốn thời gian vào những thứ không quan trọng, bởi thời gian vốn dĩ tự thân nó đã rất quan trọng. Tương lai luôn khác xa với hiện tại, còn khác như thế nào, tất cả là do bạn. hạnh phúc sẽ luôn tới vào lúc bạn không ngờ. Hãy tập trung vào những thứ sẽ khiến bạn tốt hơn, chứ không phải là luôn nghĩ làm thế nào để tốt hơn. Tình yêu có thể không có, nhưng những người bạn sẽ khiến bạn giàu hơn. Biết nhiều thứ, mỗi thứ một chút sẽ dễ khiến bạn trở nên vô dụng,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 mà mình phải gắn với rất nhiều sự ràng buộc và trách nhiệm tự tin không phải là thứ tự dưng có nhưng chắc chắn là luyện được phải tự tin là mình làm được thì làm việc mới thành đi đúng nghĩa của đi đi trải nghiệm cảm nhận suy ngẫm chứ không phải đi theo phong trào đi ào ào và chỉ để đăng hình thì cũng không khác gì không đi làm mấy Nếu vẫn sống chật vật với đồng lương mới ra trường hay vẫn phải xin tiền bố mẹ, thì đi xe bình thường cũng được, không cần đi SH hay Vespa làm gì, đồng tiền kiếm thực sự không dễ. Cái gì cần dùng và có ích thì hãng mua, cái gì chỉ để khoa trương thì đừng mua. Nếu không cần thiết phải lên đời điện thoại, như iPhone mới nhất chỉ vì chụp hình đẹp hơn một chút, thì dùng điện thoại bình thường cũng được. một sự bền bỉ người thất bại sẽ từ bỏ khi không thấy hứng thú để tiếp tục kẻ thành công sẽ giả vờ như hứng thú và làm tiếp đi một mình thì dễ đi nhanh và cũng dễ dừng lại trên chặng đường gian nan phía trước hãy luôn tìm cho mình những người đồng hành sẽ luôn có những người cùng lý tưởng với bạn ở một nơi nào đó nếu bạn chịu chia sẻ Thật nực cười khi mọi người mặc định một điều là đúng khi đa số người ta nói như thế. Những gì bạn làm, cứ làm. Những gì đám đông làm, nếu không liên quan thì đừng bận tâm. Cuộc sống thực sự khó khăn, nhưng đừng vì thế mà chọn những con đường đi quá dễ dàng. Đừng bao giờ từ bỏ nếu trong trái tim bạn còn thôi thúc đi tiếp. Quản lý thời gian, một ngày có 24 giờ, và ai cũng cần ngủ đủ, còn lại trung bình 16 tiếng. Người thành công sẽ tự biết những gì là quan trọng cần làm và những gì là không quan trọng. Nếu bạn đang trần chừ trước khó khăn, chắc hẳn bạn chưa đọc hết những câu nói nổi tiếng này. Hãy cùng mình xem nhé! Nếu không có đam mê, lấy đâu ra năng lượng cho bạn và nếu không có năng lượng, bạn sẽ không thể làm được bất cứ việc gì. Đam mê chính là linh hồn của tuổi trẻ. Tôi tin chắc rằng tuổi trẻ được dành để theo đuổi đam mê, không phải một chút nhỏ nhoi, run rẩy, ngập ngừng mà phải mạnh mẽ, quả quyết tới cùng cực, thậm chí là hơn thế nữa. Vì thế, nên hãy cứ mơ ước một ước mơ lớn lao đến được cười và thử một hoặc hai lần liều lĩnh đến ngớ ngẩn vì nó. Đam mê có khả năng tái tạo lại thế giới cho những người trẻ tuổi, nó khiến mọi thứ trở nên sống động và có ý nghĩa cuộc đời tôi đã mãi mãi thay đổi vào ngày mà tôi nhận ra có một ước mơ và theo đuổi nó đến cùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau <laughs> sự kiên trì có thể biến thất bại thành một thành tựu phi thường <laughs> kẻ chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng <laughs> thất bại khi còn trẻ là một chuyện tốt mà bởi bạn sẽ học được rất nhiều từ nó và một khi bạn đã trải qua những gì tồi tệ nhất bạn sẽ không bao giờ yếu đuối hay dễ gục ngã như ngày trước nữa những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê hãy cứ tiến về phía trước không gì có thể thay thế được sự kiên trì đâu tài năng ư có vô số kẻ tài năng và thất bại thiên tài ư thế giới đầy những đứa con hoang được giáo dục kiên trì và quyết đoán là đủ một giấc mơ sẽ chẳng thể trở thành hiện thực nếu chỉ trông chờ vào phép màu bạn cần đánh đổi bằng mồ hôi quyết tâm và sự cố gắng ít nhất một lần trong đời hãy thử làm một việc gì đó thử cố gắng hết vì một thứ gì đó thử thay đổi sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn muốn làm một người bình thường với những giấc mơ vĩ đại luôn mạnh mẽ hơn một người chỉ biết đến thực tế rất nhiều người trong số chúng ta sợ phải theo đuổi đam mê sợ phải theo đuổi những gì bản thân luôn ao ước nhất vì điều đó có nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro thậm chí là đối mặt với thất bại nhưng chỉ riêng việc theo đuổi đam mê bằng cả con tim đã là một thành công rồi và thất bại lớn nhất chính là khi bạn chưa bao giờ thực sự cố gắng có 20 điều mà bạn phải nhớ hãy cùng mình xem nhé hãy nghĩ cách kiếm tiền chứ đừng nghĩ phải làm sao để tiết kiệm tiền dù bạn có tức giận thế nào thì cũng đừng bao giờ la hét om sòm mà hãy giữ bình tĩnh đừng bao giờ để nóng giận điều khiển con người bạn thích thứ gì hãy tự kiếm tiền mua bằng được nói ít làm nhiều có thể đứng thì không ngồi có thể đi thì đừng bao giờ đứng yên một chỗ đừng bao giờ cho rằng kiếm được một người đàn ông giàu có là có tất cả thế giới này không thiếu những cô gái trẻ đẹp nhiều như coca trên kệ hàng uống hay không đều chẳng hề gì nếu bạn không thích công việc hiện tại, hoặc là từ bỏ không làm nữa, hoặc là hãy giữ yên lặng. Khi nhìn rõ dối trá, hãy dũng cảm từ bỏ. Có thể không tán đồng, nhưng đừng thiếu tôn trọng. Nhất định phải là một người con cái, có giáo dục. Khi không thể quyết định, thì hãy để thời gian quyết định giúp bạn. Nếu vẫn không thể quyết định, thì cứ làm đã rồi tính sau, thà phạm sai lầm chứ đừng để lại nối tiếc. Ngoại hình xinh đẹp rất quan trọng, nhưng sống đẹp còn quan trọng hơn nhiều. Trong tình huống không làm trái nguyên tắc, hãy luôn khoan dung với người khác, giúp được thì giúp, đừng bao giờ ép người vào đường cùng, luôn trở lại một đường lui, học cách tán thưởng người khác thật lòng, tuy rằng điều này có đôi khi chẳng dễ dàng. Đừng làm một con nhím, đừng bao giờ kết thù với ai cả, chẳng ai có thể ở cạnh ai cả đời được, có những chuyện không nên giữ trong lòng. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng không thể dựa vào đàn ông hay cha mẹ, bản thân phải đảm bảo khả năng kiếm tiền nhất định. Độc lập về kinh tế là nền tảng của một người phụ nữ tuyệt vời. Đừng đánh giá quá cao sức mạnh của mình trong tập thể, bởi vì khi bạn rời đi, bạn sẽ nhận ra rằng cho dù không còn bạn nữa, mặt trời vẫn cứ mọc như thường. Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, nhất định phải buông bỏ ngay cả khi đã mất đi tất cả bạn cũng đừng bao giờ đánh mất nụ cười của mình hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi đưa ra bất kỳ một lời nhận xét nào tốt bụng và ngu ngốc là hai từ khác nhau cho dù không ai thương bạn bạn cũng phải yêu thương chính mình có 13 thứ mà bạn không nợ ai cả nên đừng áy náy nếu chưa làm được. Bạn không nợ ai một lời giải thích cho tình hình cuộc sống của bạn. Nếu bạn nhận thức rõ tình trạng cuộc sống của mình, tức là khi đó bạn có nguyên nhân của riêng bạn và đó chẳng phải là việc của bất kỳ ai khác. Bạn không nợ ai một lời giải thích về điều bạn ưu tiên trong cuộc sống của bản thân. Bởi lẽ bạn có chủ kiến của riêng bạn và bạn biết điều gì sẽ khiến cho những người thân yêu của bạn hạnh phúc. bạn không nợ ai một lời xin lỗi nếu như người mắc lỗi không phải bạn nếu như bạn không thấy hối tiếc về những việc mà mình đã làm vẫn nghĩ lỗi sai chẳng phải ở bạn và không muốn quan tâm đến sự tha thứ của người khác thì bạn không việc gì phải xin lỗi cả bạn không nợ ai một lời giải thích khi bạn muốn được ở một mình hãy tự tin dành thời gian cho riêng mình bởi vì bạn không nợ ai lời giải thích nào về hành động đó bạn không nợ ai một sự chấp nhận về những niềm tin cá nhân của họ không phải chỉ vì ai đó chia sẻ quan điểm cá nhân một cách say mê mà bạn phải ngồi đó và gật đầu chấp nhận tất cả những điều họ nói đâu thật đấy bạn không nợ ai một chữ có với những điều họ nói bạn có quyền nói không khi bạn không có lý do để đồng ý bạn không nợ ai một lời giải thích về ngoại hình của bạn dù bạn mảnh mai đầy đặn cao thấp xinh đẹp hay không ưa nhìn thì bạn cũng không có trách nhiệm phải giải thích với người khác lý do tại sao bạn lại trông như vậy bạn không nợ ai một lời giải thích về việc bạn ăn gì uống gì nếu có ai làm phiền bạn bằng những câu hỏi tại sao bạn lại ăn thứ này vì sao bạn không ăn thứ kia thì bạn chỉ cần nhún vai và nói rằng bởi vì bạn cảm thấy tốt hơn khi được ăn món bạn thích thôi bạn không nợ ai một lời giải thích về sự nghiệp lẫn những lựa chọn mang tính cá nhân của bạn không ai có thể sống thay hay làm việc thay bạn hết vậy nên họ cũng không có quyền can thiệp vào những lựa chọn của bạn bạn không nợ ai một lời giải thích về việc bạn độc thân không kiếm người yêu rõ ràng rằng bất kể bạn đang độc thân bởi vì lý do khách quan hay chủ quan thì đó cũng không phải là việc của người khác mà bạn không đợi ai bất kỳ cuộc hẹn nào chỉ bởi vì họ yêu cầu bạn phải gặp họ có thể bạn gặp được ai đó tốt bụng Ưa nhìn và bạn có đôi chút hứng thú, nhưng bạn không nợ ai một cuộc hẹn nào chỉ bởi vì họ yêu cầu bạn phải gặp họ. Bạn không nợ ai một lời giải thích về quyết định nên lập gia đình hay không của mình. Dù bạn lựa chọn kết hôn, rồi sinh con hay sống độc thân và tự do thì đó vẫn luôn là sự lựa chọn của riêng bạn. Bạn không nợ ai một lời giải thích về mối quan hệ mà bạn đã lựa chọn.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 có người không có chân. Người bi quan, phản nàn về cơn gió, người lạc quan, chờ đợi gió đổi chiều, người thực tế, điều chỉnh lại cánh buồm. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ, không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Cuộc đời như một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm. chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá bạn không thể sở hữu nó nhưng bạn có thể sử dụng nó bạn có thể dùng nó nhưng bạn không thể giữ nó một khi bạn làm mất nó bạn sẽ không thể nào có lại được nó những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật cứ tưởng như thế là mãi mãi đừng buồn vì người khác chỉ nghĩ đến bạn khi gặp nạn hãy tự hào vì khi cuộc sống của họ toàn bóng tối thì bạn là ngọn nến duy nhất chiếu sáng họ chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn cần nhớ rằng chính bạn chứ không phải ai khác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 hãy luôn nói với chính mình những điều này để có động lực cho một cuộc sống tốt hơn các bạn nhé bạn không thể nào kiểm soát được tất cả mọi thứ xảy đến với mình nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cách phản ứng cách phản ứng sẽ nói lên bạn là ai mắc sai lầm còn hơn là một sự hoàn hảo giả tạo thắng không có nghĩa là bạn giỏi thua cũng không có nghĩa là bạn tệ hại. Lúc nào cũng cần lạc quan và tích cực. Thử thách sẽ trở thành chướng ngại vật nếu bạn đồng ý khuất phục nó. Làm hài lòng người khác là cách nhanh nhất để đánh mất bản thân mình. Có một sự khác biệt rõ rệt giữa sự mệt nhọc đơn thuần và mệt nhọc vì theo đuổi cái mà ta đam mê. Hãy luôn là về sau. Đừng tốn thời gian vào những thứ không quan trọng, bởi thời gian vốn dĩ tự thân nó đã rất quan trọng. Tương lai luôn khác xa với hiện tại, còn khác như thế nào, tất cả là do bạn. hạnh phúc sẽ luôn tới vào lúc bạn không ngờ. Hãy tập trung vào những thứ sẽ khiến bạn tốt hơn, chứ không phải là luôn nghĩ làm thế nào để tốt hơn. Tình yêu có thể không có, nhưng những người bạn sẽ khiến bạn giàu hơn. Biết nhiều thứ, mỗi thứ một chút sẽ dễ khiến bạn trở nên vô dụng,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 mà mình phải gắn với rất nhiều sự ràng buộc và trách nhiệm tự tin không phải là thứ tự dưng có nhưng chắc chắn là luyện được phải tự tin là mình làm được thì làm việc mới thành đi đúng nghĩa của đi đi trải nghiệm cảm nhận suy ngẫm chứ không phải đi theo phong trào đi ào ào và chỉ để đăng hình thì cũng không khác gì không đi làm mấy Nếu vẫn sống chật vật với đồng lương mới ra trường hay vẫn phải xin tiền bố mẹ, thì đi xe bình thường cũng được, không cần đi SH hay Vespa làm gì, đồng tiền kiếm thực sự không dễ. Cái gì cần dùng và có ích thì hãng mua, cái gì chỉ để khoa trương thì đừng mua. Nếu không cần thiết phải lên đời điện thoại, như iPhone mới nhất chỉ vì chụp hình đẹp hơn một chút, thì dùng điện thoại bình thường cũng được. một sự bền bỉ người thất bại sẽ từ bỏ khi không thấy hứng thú để tiếp tục kẻ thành công sẽ giả vờ như hứng thú và làm tiếp đi một mình thì dễ đi nhanh và cũng dễ dừng lại trên chặng đường gian nan phía trước hãy luôn tìm cho mình những người đồng hành sẽ luôn có những người cùng lý tưởng với bạn ở một nơi nào đó nếu bạn chịu chia sẻ Thật nực cười khi mọi người mặc định một điều là đúng khi đa số người ta nói như thế. Những gì bạn làm, cứ làm. Những gì đám đông làm, nếu không liên quan thì đừng bận tâm. Cuộc sống thực sự khó khăn, nhưng đừng vì thế mà chọn những con đường đi quá dễ dàng. Đừng bao giờ từ bỏ nếu trong trái tim bạn còn thôi thúc đi tiếp. Quản lý thời gian, một ngày có 24 giờ, và ai cũng cần ngủ đủ, còn lại trung bình 16 tiếng. Người thành công sẽ tự biết những gì là quan trọng cần làm và những gì là không quan trọng. Nếu bạn đang trần chừ trước khó khăn, chắc hẳn bạn chưa đọc hết những câu nói nổi tiếng này. Hãy cùng mình xem nhé! Nếu không có đam mê, lấy đâu ra năng lượng cho bạn và nếu không có năng lượng, bạn sẽ không thể làm được bất cứ việc gì. Đam mê chính là linh hồn của tuổi trẻ. Tôi tin chắc rằng tuổi trẻ được dành để theo đuổi đam mê, không phải một chút nhỏ nhoi, run rẩy, ngập ngừng mà phải mạnh mẽ, quả quyết tới cùng cực, thậm chí là hơn thế nữa. Vì thế, nên hãy cứ mơ ước một ước mơ lớn lao đến được cười và thử một hoặc hai lần liều lĩnh đến ngớ ngẩn vì nó. Đam mê có khả năng tái tạo lại thế giới cho những người trẻ tuổi, nó khiến mọi thứ trở nên sống động và có ý nghĩa cuộc đời tôi đã mãi mãi thay đổi vào ngày mà tôi nhận ra có một ước mơ và theo đuổi nó đến cùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau <laughs> sự kiên trì có thể biến thất bại thành một thành tựu phi thường <laughs> kẻ chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng <laughs> thất bại khi còn trẻ là một chuyện tốt mà bởi bạn sẽ học được rất nhiều từ nó và một khi bạn đã trải qua những gì tồi tệ nhất bạn sẽ không bao giờ yếu đuối hay dễ gục ngã như ngày trước nữa những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê hãy cứ tiến về phía trước không gì có thể thay thế được sự kiên trì đâu tài năng ư có vô số kẻ tài năng và thất bại thiên tài ư thế giới đầy những đứa con hoang được giáo dục kiên trì và quyết đoán là đủ một giấc mơ sẽ chẳng thể trở thành hiện thực nếu chỉ trông chờ vào phép màu bạn cần đánh đổi bằng mồ hôi quyết tâm và sự cố gắng ít nhất một lần trong đời hãy thử làm một việc gì đó thử cố gắng hết vì một thứ gì đó thử thay đổi sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn muốn làm một người bình thường với những giấc mơ vĩ đại luôn mạnh mẽ hơn một người chỉ biết đến thực tế rất nhiều người trong số chúng ta sợ phải theo đuổi đam mê sợ phải theo đuổi những gì bản thân luôn ao ước nhất vì điều đó có nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro thậm chí là đối mặt với thất bại nhưng chỉ riêng việc theo đuổi đam mê bằng cả con tim đã là một thành công rồi và thất bại lớn nhất chính là khi bạn chưa bao giờ thực sự cố gắng có 20 điều mà bạn phải nhớ hãy cùng mình xem nhé hãy nghĩ cách kiếm tiền chứ đừng nghĩ phải làm sao để tiết kiệm tiền dù bạn có tức giận thế nào thì cũng đừng bao giờ la hét om sòm mà hãy giữ bình tĩnh đừng bao giờ để nóng giận điều khiển con người bạn thích thứ gì hãy tự kiếm tiền mua bằng được nói ít làm nhiều có thể đứng thì không ngồi có thể đi thì đừng bao giờ đứng yên một chỗ đừng bao giờ cho rằng kiếm được một người đàn ông giàu có là có tất cả thế giới này không thiếu những cô gái trẻ đẹp nhiều như coca trên kệ hàng uống hay không đều chẳng hề gì nếu bạn không thích công việc hiện tại, hoặc là từ bỏ không làm nữa, hoặc là hãy giữ yên lặng. Khi nhìn rõ dối trá, hãy dũng cảm từ bỏ. Có thể không tán đồng, nhưng đừng thiếu tôn trọng. Nhất định phải là một người con cái, có giáo dục. Khi không thể quyết định, thì hãy để thời gian quyết định giúp bạn. Nếu vẫn không thể quyết định, thì cứ làm đã rồi tính sau, thà phạm sai lầm, chứ đừng để lại nối tiếc. Ngoại hình xinh đẹp rất quan trọng, nhưng sống đẹp còn quan trọng hơn nhiều. Trong tình huống không làm trái nguyên tắc, hãy luôn khoan dung với người khác, giúp được thì giúp, đừng bao giờ ép người vào đường cùng, luôn trở lại một đường lui, học cách tán thưởng người khác thật lòng, tuy rằng điều này có đôi khi chẳng dễ dàng. Đừng làm một con nhím, đừng bao giờ kết thù với ai cả, chẳng ai có thể ở cạnh ai cả đời được, có những chuyện không nên giữ trong lòng. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng không thể dựa vào đàn ông hay cha mẹ, bản thân phải đảm bảo khả năng kiếm tiền nhất định. Độc lập về kinh tế là nền tảng của một người phụ nữ tuyệt vời. Đừng đánh giá quá cao sức mạnh của mình trong tập thể, bởi vì khi bạn rời đi, bạn sẽ nhận ra rằng cho dù không còn bạn nữa, mặt trời vẫn cứ mọc như thường. Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, nhất định phải buông bỏ, ngay cả khi đã mất đi tất cả bạn cũng đừng bao giờ đánh mất nụ cười của mình hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi đưa ra bất kỳ một lời nhận xét nào tốt bụng và ngu ngốc là hai từ khác nhau cho dù không ai thương bạn bạn cũng phải yêu thương chính mình có 13 thứ mà bạn không nợ ai cả nên đừng áy náy nếu chưa làm được. Bạn không nợ ai một lời giải thích cho tình hình cuộc sống của bạn. Nếu bạn nhận thức rõ tình trạng cuộc sống của mình, tức là khi đó bạn có nguyên nhân của riêng bạn và đó chẳng phải là việc của bất kỳ ai khác. Bạn không nợ ai một lời giải thích về điều bạn ưu tiên trong cuộc sống của bản thân. Bởi lẽ bạn có chủ kiến của riêng bạn và bạn biết điều gì sẽ khiến cho những người thân yêu của bạn hạnh phúc. bạn không nợ ai một lời xin lỗi nếu như người mắc lỗi không phải bạn nếu như bạn không thấy hối tiếc về những việc mà mình đã làm vẫn nghĩ lỗi sai chẳng phải ở bạn và không muốn quan tâm đến sự tha thứ của người khác thì bạn không việc gì phải xin lỗi cả bạn không nợ ai một lời giải thích khi bạn muốn được ở một mình hãy tự tin dành thời gian cho riêng mình bởi vì bạn không nợ ai lời giải thích nào về hành động đó bạn không nợ ai một sự chấp nhận về những niềm tin cá nhân của họ không phải chỉ vì ai đó chia sẻ quan điểm cá nhân một cách say mê mà bạn phải ngồi đó và gật đầu chấp nhận tất cả những điều họ nói đâu thật đấy bạn không nợ ai một chữ có với những điều họ nói bạn có quyền nói không khi bạn không có lý do để đồng ý bạn không nợ ai một lời giải thích về ngoại hình của bạn dù bạn mảnh mai đầy đặn cao thấp xinh đẹp hay không ưa nhìn thì bạn cũng không có trách nhiệm phải giải thích với người khác lý do tại sao bạn lại trông như vậy bạn không nợ ai một lời giải thích về việc bạn ăn gì uống gì nếu có ai làm phiền bạn bằng những câu hỏi tại sao bạn lại ăn thứ này vì sao bạn không ăn thứ kia thì bạn chỉ cần nhún vai và nói rằng bởi vì bạn cảm thấy tốt hơn khi được ăn món bạn thích thôi bạn không nợ ai một lời giải thích về sự nghiệp lẫn những lựa chọn mang tính cá nhân của bạn không ai có thể sống thay hay làm việc thay bạn hết vậy nên họ cũng không có quyền can thiệp vào những lựa chọn của bạn bạn không nợ ai một lời giải thích về việc bạn độc thân không kiếm người yêu rõ ràng rằng bất kể bạn đang độc thân bởi vì lý do khách quan hay chủ quan thì đó cũng không phải là việc của người khác mà bạn không đợi ai bất kỳ cuộc hẹn nào chỉ bởi vì họ yêu cầu bạn phải gặp họ có thể bạn gặp được ai đó tốt bụng Ưa nhìn và bạn có đôi chút hứng thú, nhưng bạn không nợ ai một cuộc hẹn nào chỉ bởi vì họ yêu cầu bạn phải gặp họ. Bạn không nợ ai một lời giải thích về quyết định nên lập gia đình hay không của mình. Dù bạn lựa chọn kết hôn, rồi sinh con hay sống độc thân và tự do thì đó vẫn luôn là sự lựa chọn của riêng bạn. Bạn không nợ ai một lời giải thích về mối quan hệ mà bạn đã lựa chọn.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 có người không có chân. Người bi quan, phản nàn về cơn gió, người lạc quan, chờ đợi gió đổi chiều, người thực tế, điều chỉnh lại cánh buồm. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ, không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Cuộc đời như một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm. chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá bạn không thể sở hữu nó nhưng bạn có thể sử dụng nó bạn có thể dùng nó nhưng bạn không thể giữ nó một khi bạn làm mất nó bạn sẽ không thể nào có lại được nó những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật cứ tưởng như thế là mãi mãi đừng buồn vì người khác chỉ nghĩ đến bạn khi gặp nạn hãy tự hào vì khi cuộc sống của họ toàn bóng tối thì bạn là ngọn nến duy nhất chiếu sáng họ chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn cần nhớ rằng chính bạn chứ không phải ai khác